lưu trú hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng thư giãn của mọi du khách với chất lượng cao, thuận lợi và an toàn nhất. mang trong mình những trầm tích văn hóa của vùng biên ải giàu truyền thống móng cái có nhiều địa danh địa chỉ là điểm đến mong đợi của mỗi người Việt Nam yêu Tổ quốc. Thành phố có 59 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh được đưa vào danh mục quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó có 4 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 9 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh, cùng nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc nơi thiên ải những địa danh đi vào lịch sử nay trở thành điểm đến du lịch ấn tượng mang giá trị giáo dục truyền thống như khu di tích lịch sử Hoàng Thành, nơi ghi lại những giây phút chiến đấu anh dũng hào hùng của quân và dân ta trong trận chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngày 17 tháng 2 năm 1979 biểu tượng nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của thành phố Móng Cái, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình Trà Cổ chùa Vạn Linh Thánh chùa Xuân Lan mang nét đặc trưng của Phật giáo thần Việt. Nhà thờ Trà Cổ, một trong những nhà thờ có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Đền xã Tắc, cột mốc văn hóa, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Lễ hội đền Trà Cổ, lễ hội đền xã Tắc, biểu tượng du lịch ngã ba Trà Cổ, Đình Học, cụm thông tin cổ động biên giới sao Vĩ, nơi đạt giải thưởng du lịch thành thị bền vững ASEAN. Tất cả mang đến cho rồi văn hóa, du lịch tâm linh và món Cái, một sắc màu đặc trưng khác biệt. xuất phát từ vị trí địa lý, từ quá trình giao thương mà văn hóa ẩm thực móng cái có sự giao hòa tinh hoa ẩm thực Trung Hoa với những món ăn đậm đà vị biển khiến du khách phải thất hoài khi hiếm vé. Du lịch bóng cái với những trải nghiệm ấn tượng, hấp dẫn, phong phú từ du lịch biên giới, giải trí đến ẩm thực, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh. nằm ở thành phố Bắc Cực Quốc, là thành phố cửa khẩu quốc tế ven biển ven biển, địa phương duy nhất vừa có đường biên giới trên biển, vừa có đường biên giới trên biển.